xin chào cả nhà Thì hiện tại Toàn đang đứng tại một con suối của tuyến số 3 nha cả nhà Và đây là một trong những cái con suối mà đầu tuyến số 3 Từ ờ, con suối này đi ra đường béo 741 chắc tầm khoảng là 1 km cho đến 1,5 km nha cả nhà Thì ờ, cũng khá là gần với đường DT Và sau này sẽ là có một con cầu Bên kia là tuyến số 3 nha cả nhà Bên kia là tuyến số 3 Thì hiện tại Toàn ờ, hôm nay muốn review cho cả nhà một vị trí đất mà nằm trên mặt tiền tuyến số 3 gọi là đầu tuyến ở đây thì à, có tầm khoảng là hơn 20 lô và toàn sẽ à, review cho cả nhà à, lát nữa và trước tiên thì cả nhà hãy xem con suối này ạ và từ vị trí này của chúng ta đi vào bên trong à, khu công nghiệp thì tầm khoảng là 3 đến 4 km nha cả nhà từ 3 đến 4 km thì bây giờ cả nhà hãy theo chân mình à, đi ra vị trí lô đất của mình nha và hiện tại thì à, mình từ vị trí con suối ở phía bên này cả nhà con suối ở phía bên này và mình lên tới trên này thì à, hiện tại á là con tiếng số 3 này đã được làm tới đây rồi và đang được băng đất như cả nhà thấy xung quanh đây này là tiếng số 3 nha đất hiện tại đang được lắp đây là tiếng số 3 và hướng này này cả nhà hướng này thì à, đi ra đường DTP41 thì từ vị trí này ra DTP41 tầm khoảng 1 km đến 1,5 km nha còn hướng con suối đây là hướng con suối lúc nãy mình đứng này thì hướng này sẽ vào khu nghiệp BKM thì từ vị trí này vào khu nghiệp BKM tầm khoảng là 3 km đến khoảng 4 km và bây giờ chúng ta hãy đi ra đất ạ à. quay hiện tại thì à, Toàn đang đứng ngay vị trí 20 lô đất nha cả nhà Và đây chính là vị trí 20 lô đất Thì trước tiên à, Toàn review à, vị trí này thì à, mình sẽ nhìn thẳng ra ngoài kia nha cả nhà thì uh, trong video ngày hôm nay thì toàn có quay từ đầu DT 741 chúng ta đi vào uh, bên trong uh, đường DT, cái đường số 3 này và chúng ta đi ra suối và uh, hướng này hướng này ra DT 741 từ vị trí này ra DT tầm khoảng là 1 km và từ vị trí này chúng ta đi vào khu công nghiệp tầm khoảng là 4 đến 5 km nha cả nhà. Và lô đất của chúng ta chính là vị trí này hiện tại thì à, trên đầu tiếng á, có rất là nhiều à, anh em chào cũng như là có rất là nhiều khách hàng à, hỏi thì bây giờ toàn review luôn thì ở đây từ vị trí này nha cả nhà từ cái à, cái lô đất này từ con đường này con đường nhỏ này thì từ vị trí này chúng ta sẽ chạy thẳng ra tới cái chỗ xe à, ô tô của toàn á qua bên kia luôn qua trụ bên kia luôn ở đây thì có cái trụ uh, cọc của tiếng số 3 cả nhà thấy cái trụ cọc không ạ cả nhà đi theo toàn đi và 20 lô đất này có diện tích là ngang 5 hoặc là 5,5 nha cả nhà và sâu là 30 hoặc là 31 hoặc là 32. Như vậy thì 5 m nhân cho 30 có 100 m thổ cư đã có số nha cả nhà và số hồng riêng từng nền. Ở đây thì à, hiện tại bán lẻ và bao gồm cả bán xí luôn. Nếu cái nhà nào muốn mua xí đó mà đầu tư à, bán lại, tức là sàn nào mà muốn đầu, đầu tư mà sau này bán lại thì cứ inbox cho Toàn nha. Và đây là cái ờ, cột móc của tuyến số 3 này. cái nhà thấy ạ, à, hiện tại đây là móc của tuyến số 3 nha cả nhà. Đây là móc của tuyến số 3. Và xa bên kia, xa xa bên kia, qua bên kia đường thì uh, là đường bên kia. Ở bên kia còn có cái móc á, tại vì xa quá. Và đó của chúng ta đi thẳng vào hai tại 20 lô cho nên nó rất là dài. Đi thẳng vào tất cái, cái cột móc bên kia nữa nha cả nhà. Hãy đi thẳng móc của bên kia nữa. 20 lô ngang năm mỗi mỗi lô ngang năm sau 30 có 100 mét thổ cư và đã có số rồi đã có số rồi nha cả nhà và chúng ta mua chúng ta chỉ công chứng thôi thì à, hiện tại ở tuyến số 3 này đã được à, cái đoạn này đã được làm tới cái đoạn suối kìa thì cái, suối á, thì phải làm cầu này kia cho nên là hiện tại đoạn suối đang à, chừa lại để mà à, làm sâu và sau cái đoạn suối đó thì bên trong kia nữa bên trong kia nữa là cũng đã được làm giống như vậy rồi tức là đã sang lấp mặt bằng như thế này thì uh, dự kiến tuyến số 3 này uh, chắc cũng tầm khoảng sang năm là mới uh, thông tuyến và hiện tại thì tuyến số 3 chưa có thông tin nào là uh, làm lỡ khởi công chưa có làm lỡ khởi công nha cả nhà tuyến số 4 thì đã có làm lỡ khởi công rồi nhưng tuyến số 3 chưa làm lỡ khởi công nhưng mà cũng đã khởi công trước rồi còn cái việc làm lỡ là chắc là bên uh, BKMX cũng như là bên Đồng Phú uh, chắc là chọn ngày nếu mà làm lỡ thôi thì à, như các nhà được biết khu công nghiệp Bigamax là một trong những khu công nghiệp lớn tại phía Nam có tổng quy mô là 6.300 hecta và tuyến số 3 này có tổng chiều dài là 6,1 km và lộ giới là 42 m là một trong những tuyến tạo lực góp phần là di chuyển hàng hóa cũng như là thông thương từ đường DT B41 đi vào bên trong khu công nghiệp và thông thương qua các tỉnh. Nếu chúng ta đi vào Bình Dương thì chúng ta sẽ thông thương vào Bình Dương, Sài Gòn và các tỉnh ở phía Nam. Còn nếu chúng ta đi hướng vào Bình Phước thì chúng ta sẽ thông thương qua cửa khẩu Hoa Lư. Và ngoài ra thì tiếng số 3 này cũng đóng một vai trò quan trọng nữa. Đó là một trong những cái tiếng mà dân sinh xung quanh à, xung quanh tiếng số 3 này thì sẽ được BKMX cũng như là Đồng Phú sẽ quy hoạch những cái khu tái định cư hoặc là những cái khu dịch vụ và những cái khu mà à, vừa phát triển kinh tế như vậy thì à, lý do lý do ấy vì sao đầu năm 2021 cũng như là khoảng cuối năm năm 2020 thì tuyến số 3 cực kỳ cực kỳ hot nha cả nhà và hình như là tất cả nhà đầu tư đều tìm vừa tuyến số 3 để mà đầu tư và hiện tại thì tuyến số 3 cũng à, đang hot nhưng mà họ không có bằng à, đầu năm 2021 hot theo cái dạng là đang phân lô và à, dạng phân lô như ờ, của mình đang nói đó là à, nhà đầu tư cá mập đầu năm 2021 sẽ ôm một cái vị đất cực kỳ lớn và sau đó sẽ phân ra từng lô nhỏ và mỗi lô tầm khoảng là 5 m và 630 thì à, hiện tại cái à, vị trí đất này của mình chính là đang vào cái giai đoạn là phân lô đầu năm 2021 thì sẽ vào cái giai đoạn là ôm những cái vị trí đất lớn và đến khoảng bây giờ thì sẽ đến giai đoạn là phân lô nha cả nhà và nếu như cả nhà nào muốn biết thêm chi tiết nữa thì cứ liên hệ toàn liên hệ toàn qua kênh tiktok cũng như là qua kênh youtube đó toàn có thể là thông tin thêm cho cả nhà và cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn à, xem kênh tiktok thì nhớ follow và thả tim ạ à. toàn à, rất cảm ơn cả nhà cũng đã xem video này và ủng hộ toàn trong suốt thời gian qua thì toàn chúc cho cả nhà có một ngày làm việc hiệu quả cũng như là có một sức khỏe dồi dào và nhiều niềm vui. Và toàn xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà vào những video sau ạ. À.